Chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái dạng toán đầu tiên nhá. Dạng toán đầu tiên chủ yếu là đi lập bảng xét dấu của cái à, biểu thức mà chứa nhị thức bậc nhất. Đó, lập bảng xét dấu của nó. Đầu tiên, ví dụ số 1 này, đề bài yêu cầu lập bảng xét dấu của cái biểu thức là gì? 4x trừ đi 12. Ok chưa? Bây giờ chúng ta cùng giải quyết nhá. Ví dụ 1 phần A này Thầy đặt đó là fx bằng 4x trừ đi 12. Đầu tiên chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Các em nhớ cho thầy đầu tiên chúng ta phải làm gì nhỉ? À, đầu tiên các em phải đi tìm đó là x0 bằng gì? Đó. Ta có này. f x bằng 0. Điều này tương đương với 4x trừ đi 12 bằng 0. Chúng ta tìm ra được x0 luôn. Đúng chưa? x nó sẽ là bằng 12 chia cho 4 vậy là 3. Ok nhá. Tìm được rồi, bây giờ chúng ta sẽ lập bảng xét dấu. Vậy chúng ta sẽ có bảng xét dấu, thầy viết tắt cái bảng xét dấu nha. x này, fx này. Thầy không viết fx bằng bao nhiêu nữa mà thầy viết nguyên fx thôi. x chạy từ đâu? Âm vô cùng đến dương vô cùng. Trong đó có nghiệm là 3 chúng ta đặt nó vào. Đúng chưa? Bây giờ bắt đầu đi xét dấu này. 3 làm cho fx của chúng ta bằng 0. Thì em đặt 0 vào đây. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xét này, phải cùng, đúng chưa? Mặc định cho thầy nhớ cho thầy nhé Phải cùng trái khác. Phải cùng dấu. Hệ số A đây là gì? Các em viết ra đây. Bạn nào chưa thành thạo viết ra đây A bằng bao nhiêu? A bằng 4 lớn hơn 0 Đúng chưa? Đấy các em có thể viết thêm ra đấy A bằng 4 lớn hơn 0 Vậy thì phải cùng dấu với A Cùng dấu là dương Đúng chưa? Còn trái là khác dấu với A sẽ là âm Ok chưa? Đến đây thì các em à, đề bài yêu cầu là lập bảng thôi tuy nhiên là thầy yêu cầu thêm nữa đó là các em kết luận cho thầy nha kết luận đây là gì fx nhỏ hơn không với mọi x thuộc cái khoảng từ âm vô cùng cho đến cho đến 3. Fx lớn hơn không với mọi x thuộc khoảng từ 3 cho đến dương vô cùng. Còn fx bằng không